vong à ơi tiếng thơ lay động đất trời lặn lội lặn lội thân cỏ đâm đĩa đâm đĩa cánh vạc gian nan ôi một kiếp người mẹ nằm du vong à ơi cho con lớn lên mưa lay động đất trời lặn lội lặn lội thân cỏ đâm đìa đâm đìa cánh vàng gian nan ôi một kiếp người mẹ nằm du vắng ai à cho con vui đời nhân thế đất trời mưa nắng đầy vơi mà đất trời mưa nắng 以他。